thường nghe lão pháp sư nói không được tham tài sắc danh thực thùy tại sao chúng ta không được tham ngủ bạn phải tính kỹ thử xem một ngày 24 tiếng đồng hồ bạn ngủ bao nhiêu tiếng ngủ là hôn trầm cho nên người tâm địa thanh tịnh thì tự nhiên sẽ ngủ ít. Thời gian chúng ta tu hành học đạo còn không đủ dùng. Tham ngủ để thời gian của bạn trôi qua lãng phí vô cùng đáng tiếc. Cho nên, năm đó Thế Tôn còn tại thế. Quy định một ngày, người xuất gia chỉ được ngủ 4 tiếng đồng hồ. giữa đêm mới ngủ. Ấn Độ xưa nói sáu thời, ngày đêm sáu thời, ngày ba thời, sáng sớm, giữa ngày, cuối ngày, đêm ba thời, đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Lúc nào đi ngủ? 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Khi ngủ, thì 2 giờ sáng phải thức dậy. Dũng mãnh tinh tấn, không được lười biếng đạo lý là ở chỗ này cho nên chùa chiền am đường trước đây đa phần đều xây trong núi sâu hoàn cảnh vô cùng tĩnh mịch đích thực là họ ngủ sớm dậy sớm trước đây lúc tôi chưa xuất gia từng ở nhà tranh nửa năm cùng với lão hòa thượng Sám Dân. Nhà tranh chỉ có năm người. Trên núi không có nước, không có điện. Buổi tối đốt cây nến nhỏ. Buổi tối chúng tôi đi ngủ. Đại khái khoảng 9 giờ tối đi ngủ. Hơn một giờ sáng, 2 giờ sáng thức dậy Thức dậy bởi vì không có đèn. Trước tượng Phật đốt một cặp nến. Công khóa của chúng tôi là lại Phật. Cho nên sáng sớm thức dậy, lại 300 lại. Sau khi lại xong, thì mỗi người có công việc của mình. Bắt đầu tự mình đi làm. Thời gian ngủ càng ít càng tốt. phật nói ngũ dục tài sắc danh thực thùy cũng gọi là ngũ cái cái là che che là gì che đậy che đậy chướng ngại tánh đức của bạn trí tuệ của bạn đức năng của bạn cái có nghĩa là chướng ngại cho nên điều này càng nhạt càng tốt tài có thể không cần sắc cũng có thể không cần. Sắc này là chỉ nam nữ, có thể không cần. Danh có thể không cần. Ăn và ngủ thì không có cách nào. Nhưng càng ít càng tốt. Cho nên Phật dạy người là ăn một bữa giữa ngày. Ngày ăn một bữa có đủ không? Đủ rồi. Ăn uống của con người là bổ sung năng lượng thân thể là một bộ máy cần bổ sung năng lượng thì mới có tinh thần mới có thể lực năng lượng tiêu hao 95% là tiêu hao vào vọng niệm đích thực là lao tâm lao lực tiêu hao đều không nhiều tiêu hao nhiều nhất là vào vọng niệm cho nên vọng niệm của bạn càng ít thì bạn tiêu hao càng ít. Ăn uống rất ít, bạn cũng có thể duy trì. Đức Phật tại thế, những học trò mà Ngài dẫn dắt, tâm địa đều rất thanh tịnh. Một ngày ăn một bữa là đủ rồi. Tâm của A-la-hán càng thanh tịnh, đã đoạn trừ kiến tư phiền não. Một tuần ăn một bữa Công phu định của Bích Chi Phật càng sâu hơn, tức là nói giọng niệm càng ít. Nửa tháng ăn một bữa. A-la-hán ôm bát ra ngoài khất thực một tuần một lần. Bích Chi Phật nửa tháng ôm bát ra ngoài khất thực một lần. Một lần tức là ăn một bữa, không phải là khất thực mang về ăn dần, không phải vậy. Từ chỗ này chúng ta biết được, năm điều này Ngũ dục này, người ở trời sắc giới đều không có. Người ở cõi trời sắc giới đắc sơ thiền, thiền định đắc sơ thiền trở lên, họ có thể không cần ngủ, họ có thể không cần ăn uống. Chứng minh điều này là thật, không phải giả, có thể đoạn trừ được. Hiện tại chúng ta là phiền não, tập khí, vọng niệm quá nặng, mới cần những thứ này. câu hỏi thứ hai của ông ấy nói đệ tử đối với tài sắc danh thực đều không tham ái nhưng mỗi ngày đều rất mệt mỏi thường phải tốn rất nhiều thời gian để ngủ nhưng tinh thần vẫn luôn không thể tập trung được đúng vậy càng ngủ càng mê hoặc hôn trầm ngủ là hôn trầm làm gì có chuyện ngủ quá thời gian mà tinh thần tốt lên được. Không có đạo lý này. Lúc rất mệt thì có thể nghỉ ngơi. Cho nên niệm Phật đường của chúng tôi Hiện tại niệm Phật đường ở Tịnh Tôn học hội Úc của chúng tôi cũng dùng phương thức này. Bên cạnh niệm Phật đường có hai gian phòng. Gian phòng lớn, giường chung một gian cho nam chúng, một gian cho nữ chúng. Niệm mệt rồi, bạn đi nghỉ ngơi. Không cởi áo hải thanh. Vừa tỉnh dậy, liền mau chóng tới niệm Phật đường. Phương pháp này hay. Phương thức này của chúng tôi là áp dụng theo lời dạy bảo của Ấn Tổ niệm Phật đường không cần Pháp Sư dẫn chúng. Chúng tôi áp dụng nhiễu Phật. Nhiễu Phật làm chủ. Nhiễu mệt rồi, có thể chỉ tịnh, có thể ngồi xuống. Hy vọng thời gian ngồi xuống ít. Thời gian nhiễu Phật dài. Thật sự mệt mỏi, thì có thể tới căn phòng phía sau nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong, lại mau chóng tiến vào niệm Phật đường. 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Phật thất của chúng tôi là 70 ngày. Liên tục đã 10 Phật thất. Một năm 4 lần, tức là xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa chúng tôi tổ chức một lần. Cũng thuận tiện cho đồng tu. Lúc các đồng tu tới đó phải đăng ký trước, bởi vì số lượng có hạn chế. Thông thường, xin đến Úc tham quan du lịch. Úc đều cho bạn 3 tháng cho nên bạn tham gia một Phật thất thời gian vừa đủ, 70 ngày. Đây thực sự dụng công ở đó, 70 ngày không nói chuyện. 70 ngày ngay cả điện thoại cũng không nghe. Tương đương với đoạn tuyệt hoàn toàn với bên ngoài. Sinh hoạt thường ngày có người chăm sóc bạn. Tâm sẽ tỉnh lại. Cho nên tỉnh có thể sanh tuệ huệ liền có chỗ giác ngộ phía sau bạn hỏi đều là thói xấu của bạn hiện tiền bạn xem thử làm bất kỳ chuyện gì tinh thần đều không thể tập trung. Hiện tại, mỗi ngày con làm công việc bán thời gian 4 tiếng đồng hồ. Làm việc nhà cũng rất tán loạn, làm rất tốn sức, thường sanh phiền não, lo lắng, ưu tư, sức khỏe càng ngày càng kém, thua xa trước đây. Cũng không biết là có liên quan tới tuổi tác lớn dần không? Hiện tại bạn 51 tuổi. 51 tuổi vẫn còn trẻ đúng không? Lão Pháp Sư thường nói, hết thảy Pháp do tâm tưởng sanh. Không sai. Hết thảy Pháp đích thực do tâm tưởng sanh. Mặc dù con không nghĩ tuổi tác lớn dần, nhưng thực sự có cảm giác lực bất tòng tâm. Lại còn muốn dành nhiều thời gian hơn để nghe DVD của Lão Pháp Sư. Trường thời huân tu. Mau chóng nắm lấy thời gian y giáo phụng hành thật lòng hy vọng đời này có thể mang nghiệp giảng sanh, không trôi qua uổng phí. Thỉnh Lão Pháp Sư chỉ dạy, nên khắc phục như thế nào trong cuộc sống. Mỗi ngày ngủ ít một chút. Phương pháp hiệu quả nhất là lại Phật. Lại Phật có thể khắc phục buồn ngủ. Hy vọng mỗi ngày trước tiên bắt đầu từ 100 lại. Mỗi ngày sáng sớm dậy sớm một chút, lại 50 lại. Buổi tối ngủ trễ một chút, lại 50 lại. Sau đó từ từ tăng lên. Nếu nghiêm trọng, thì bạn phải thực sự có nghị lực, quyết tâm. Mỗi ngày lại 300 lại đến 500 lại. Rất tốt. Trước đây, lúc tôi mới học Phật, mỗi ngày tôi lại 800 lại, tiêu trừ nghiệp chướng. Sáng sớm lại 300 lại, buổi tối lại 300 lại, buổi trưa sau khi ăn cơm xong lại 200 lại. Một ngày lại 800 lại. Sau khi lại xong, rất thọ dụng. Lại Phật là vận động tốt nhất. Tâm thanh tịnh, mỗi bộ phận của cơ thể đều vận động. Vị này là đồng tu hứa Ông ấy có ba vấn đề Ông ấy nói, cho đến nay, điều mà đệ tử đời này hối tiếc nhất là không có trí tuệ dạy tốt đời sau. Kế thừa truyền thống tốt đẹp. Hối hận cũng đã muộn. Năm nay con trai 30 tuổi, bắt đầu từ năm đầu đại học. Trước sau, có ba mối quan hệ với ba người bạn gái. Do phụ huynh chúng con phản đối, nên đến nay vẫn chưa kết hôn. Hai vợ chồng đệ tử đều không hài lòng đối với điều kiện của ba người bạn gái của con trai. Vợ chồng con cho rằng hẹn hò với cô gái đầu tiên quá sớm sẽ ảnh hưởng học hành. Cô gái thứ hai có thói quen ăn chay trường. Cuộc sống sau này sẽ bất tiện. Cô gái thứ ba thì tướng mạo và phẩm đức không tốt. Nói ra sự thật, nói đạo lý, dùng lời hay thuyết phục. Con trai không nghe. Quan hệ đôi bên như nước với lửa. Mắt nhìn con trai thiên đường có lối mà không chịu đi. Địa ngục không cửa lại xông vào. Xin hỏi Lão Pháp Sư, vợ chồng đệ tử nên đối mặt như thế nào? Làm thế nào để dẫn dắt đứa con trai từ chất thông minh, bản tánh thiện lương? hiểu được chân tướng, không oán hận cha mẹ, hay là phó mặc cho số phận. Đạo tràng chúng tôi có đĩa giảng đệ tử quy của cư sĩ Thái Lễ Húc. Đĩa giảng 40 tiếng đồng hồ. Bạn có thể mang về nhà cho con trai bạn nghe. làm sao bảo cậu ấy nghe bạn không cần bảo mỗi ngày tự mình nghe rất nghiêm túc nghe học tập nghe dần dần họ sẽ xem cùng bạn vấn đề của gia đình bạn sẽ được giải quyết giáo dục gia đình tốt nhất là bản thân mình nghiêm túc học tập bạn không cần nói lời nào cũng sẽ cảm động họ thứ hai ông ấy nói lúc mẹ con còn sống bị bệnh nặng con khổ tâm rất nhiều lo lắng mẹ tận tâm từ bỏ chữa trị và che giấu bệnh tình từ tinh thần của mẹ con cảm nhận được mẹ vẫn chưa muốn rời khỏi thế gian này có khả năng mẹ hiểu lầm con. Tại sao không cho mẹ chữa trị tốt hơn? Trong lòng con vô cùng đau khổ. Con tự hỏi có phải mình là người bất trung bất hiếu hay không? Đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Cha mẹ đã giảng sanh, lưu truyền phong phạm để con cháu tưởng nhớ. Xin hỏi Pháp Sư, sau khi mẹ con giảng sanh, liệu có thể hiểu được chân tướng sự thật không còn hiểu lầm con nữa không chuyện này không quan trọng quan trọng là bản thân bạn nghiêm túc tu hành bạn có thể giảng sanh thực sự giảng sanh thế giới tây phương cực lạc mẹ của bạn sẽ được độ cho nên điểm này rất quan trọng giúp đỡ người thân quyến thuộc bản thân phải có công phu tu hành thực sự Thứ ba, cha mẹ ân sâu như biển, ân nặng như núi. Sau khi mẹ giảng sanh, cả nhà con ăn chay 49 ngày hồi hướng cho mẹ. Từ đó mỗi ngày, sớm tối, đệ tử đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh và Bạch Y Quán Âm Thần Chú, mỗi loại một biến hồi hướng cho cha mẹ. Cầu nguyện cha mẹ giảng sanh đường thiện, sớm ngày tới thế giới Tây Phương cực lạc. Xin hỏi Lão Pháp Sư, làm như vậy như Pháp không? Chỉ bằng niệm kinh vô lượng thọ, kinh Kim Cang càng có hiệu quả hơn. Bạch y thần chú mặc dù rất có cảm ứng, nhưng không phải là kinh Phật thật sự phải biết điều này chúng ta học phật nhất định phải nhận biết rõ kinh mà đức phật thuyết thực sự đây là câu hỏi cư sĩ lý ở phúc kiến hỏi ông ấy có hai câu hỏi ông ấy nói sáng sớm mỗi ngày tụng kinh vô lượng thọ buổi chiều tụng kinh địa tạng Vậy có phải là chưa nhất tâm chuyên niệm không? Có cần đổi lại thành mỗi ngày chuyên tụng kinh vô lượng thọ không? Chuyên tụng tốt Chuyên nhất mới có hiệu quả Từ trong tự truyện của Pháp Sư Đàm Hư Chúng ta thấy một ví dụ Ảnh Trần Hồi ức lục là tự truyện của Pháp Sư Đàm Hư. Trước khi Lão Pháp Sư chưa xuất gia, cùng vài người bạn mở một tiệm thuốc đông y. Ba người bạn. Lúc đó tuổi tác chưa lớn. Khoảng 30, 40 tuổi. Có một người bạn à. cũng là một trong các cổ đông của ông. Cư sĩ Lưu mỗi ngày đọc kinh lăng nghiêm ông ấy ngày ngày đọc rất nghiêm túc đọc được 8 năm cho nên tựa đề nhỏ của câu chuyện này là 8 năm gian khổ đọc lăng nghiêm một bộ kinh ông ấy nói buổi trưa hôm đó không có khách tới nên ngủ gật ở trên quầy nửa mơ nửa tỉnh nhìn thấy có hai người tiến vào ông liền tỉnh dậy đứng dậy nhìn thấy hai người đó là quan thân trái chủ của ông trong lòng nghĩ tới gây phiền phức đây có chút sợ hãi nhưng nhìn thấy sắc mặt của họ rất hiền hòa đi tới trước mặt ông quỳ xuống hai người này trước đây có tranh chấp tiền bạc với ông từng kiện cáo ông ấy kiện thắng hai người này treo cổ tự vẫn. sau này ông cũng rất hối hận vì chút tiền như vậy mà mất mạng hai người cũng rất đau buồn nhìn thấy hai người này tới tới quỳ trước mặt ông ông hỏi hai người tới có chuyện gì không Cầu siêu độ, ông liền yên tâm, tới cầu siêu độ, không phải tới gây phiền phức. Ông nói muốn tôi siêu độ hai người như thế nào? Họ nói chỉ cần ông đồng ý là được. Ông ấy nói được, tôi đồng ý với hai người. Nhìn thấy hai linh hồn này đạp lên đầu gối của ông, rồi đạp lên vai ông, bay lên trời. Có công hiệu lớn như vậy, không cần làm bất kỳ nghi thức gì. Đây là thế nào? Sức mạnh công phu tu hành của ông ấy, công đức thật sự. Cho nên, nhất môn thâm nhập bạn có công đức thật sự. Bạn học quá nhiều thì sẽ khó khăn. Đây đã cho thấy nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Lúc công phu thành tựu, linh hồn tới tìm bạn. Chỉ cần bạn đồng ý, không cần bất kỳ nghi thức gì. Sau khi hai người này rời đi, lại nhìn thấy một người phụ nữ tiến vào. Vừa nhìn là người vợ trước đây của ông còn có một đứa con trai đều qua đời rồi. Hai người này tới quỳ trước mặt ông cầu siêu độ. Phương thức giống vậy, chỉ cần ông đồng ý là được. Đều nhìn thấy họ đạp lên đầu gối, rồi đạp lên vai ông, bay lên trời. Đây là chuyện do Lão Pháp Sư Đàm Hư kể, ghi chép lại trong ảnh trần hồi ức lục. Ví dụ rất hay. Bài học cho chúng ta bản thân phải có công phu thật sự thứ hai cư sĩ chuyên tụng kinh mà không tu công khóa sớm tối nữa được không được tụng kinh chính là công khóa sớm tối buổi sáng bạn tụng một bộ kinh buổi tối bạn tụng một bộ kinh đây chính là công khóa sớm tối công khóa sớm tối của mỗi người có cách làm khác nhau không nhất định phải dùng cuốn khóa tụng ở trong chùa. Cuốn khóa tụng ở trong chùa là đạo tràng của họ cùng nhau cộng tu. Chúng ta tự mình tu hành thì không cần. Càng đơn giản, càng có hiệu quả. Bạn xem, có người ngay cả kinh cũng không tụng. Họ chỉ niệm Phật hiệu. Buổi sáng niệm một dạng tiếng Phật hiệu, buổi tối niệm một dạng tiếng Phật hiệu, công khóa của họ liền viên mãn. đều rất có hiệu quả thực sự cầu giảng sanh đây là câu hỏi của cư sĩ trần ở hồng kông hỏi nghe nói có người ở nơi nào đó thường nhìn thấy linh thể của người trung quốc bị quân nhật sát hại trong thế chiến thứ hai Tình huống này liệu có tương đương với người Trung Quốc này vĩnh viễn đều phải chịu sự đau khổ lặp lại này? Có khả năng này. Cho nên, đối với những chúng sanh chết bất đắc kỳ tử, đạo tràng của chúng tôi trong khóa tụng sớm tối đều hồi hướng. Hơn nữa, Niệm Phật đường ở tầng 9 chỗ chúng tôi. Phòng tưởng niệm tổ tiên cũng cúng những bài vị này. Đương nhiên không phải là cúng cho cá nhân. Chúng tôi cúng một bài vị chung. Mỗi ngày đều tụng kinh, niệm Phật hồi hướng cho họ. cư sĩ Trần ở Thiên Tân. Ông ấy có hai câu hỏi. Thứ nhất, ông ấy nói, con có một người bạn làm việc trong Hiệp hội Bảo hộ Động vật ở Hồng Kông. Trong công việc, sẽ hành hình một số động vật bị bệnh hoặc không được khỏe lắm. Anh ấy nói, có lúc trong lòng rất ái náy, nhưng không biết làm thế nào mới giúp được những động vật này. Câu hỏi của bạn không rõ ràng lắm. Động vật bị bệnh hoặc động vật không được khỏe lắm. Hành hình cái gì? Có phải là giết chúng không? Hay là hiện tại gọi là dùng thuốc để giết chết chúng? gọi là chết an lạc cho nên bạn mới ái náy giúp đỡ những động vật này quy y cho chúng nếu như thường ở trong môi trường này mỗi ngày làm một lần tam quy y cho chúng tương đương với chúng ta tu công khóa buổi tối vậy quy y phật không đọa địa ngục quy y pháp không đọa ngạ quỷ quy y tăng không đọa bàn sanh bàn sanh chính là súc sanh niệm phật hồi hướng cho chúng dạy chúng phát tâm cầu sanh tịnh độ làm súc sanh là nghiệp chướng rất nặng nề nên đọa cõi súc sanh khuyên chúng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Như vậy rất tốt. Chúng có linh tánh, bạn thành tâm thành ý nói chuyện với chúng. Chúng đều hiểu được. Chúng cũng có thể tiếp nhận. Hiện tại có rất nhiều người nuôi thú cưng, ví dụ như mèo, chó, thỏ, vân vân. Xin hỏi liệu có thể phẫu thuật triệt sản cho những thú cưng này không? tốt nhất là không nên nuôi bạn thử nghĩ xem bạn nuôi những thú cưng này mỗi ngày bạn phải tốn bao nhiêu thời gian tinh thần để chăm sóc chúng tại sao bạn không dùng thời gian tinh thần này mà niệm phật tại sao bạn không dùng thời gian tinh lực này đi giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn tôi tin rằng người già trẻ em mồ côi cần chăm sóc ở hồng kông rất nhiều nuôi thú cưng rất lãng phí thời gian, cũng lãng phí tinh thần. Đây là một vị đồng tu ở Hồng Kông. Ông ấy có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, trong lịch cũ có hình Phật thì nên xử lý như thế nào? chuyện này cũng là kiến thức thông thường mọi người đều cần biết trước đây kinh sách tượng phật hư hỏng không được dứt bỏ phải sửa lại tại sao vậy trước đây không có kỹ thuật in ấn tượng phật do người đắp nặng hoặc là tranh màu không dễ gì có được vì vậy chúng ta nên vô cùng trân quý để bảo vệ chúng nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển kỹ thuật in ấn phát triển chi phí vô cùng thấp ngay cả báo chí bình thường bạn xem chúng ta đều bình thường nhìn thấy hình Phật Bồ Tát trong đó. Đệ tử Phật chúng ta nên xử lý như thế nào? Tâm cung kính đối xử với chúng là được. Giống như nhất báo, tờ báo vẫn nên xếp gọn gàng. Để bình thường, họ có người chuyên môn thu gom rác. Chúng ta dùng túi ni lông đóng gói lại để họ mang đi. Bởi vì bạn không còn cách nào dứt đi, bạn cũng không có nơi nào để đốt chúng. Hiện tại sống trong đô thị rất nhiều khó khăn. Dùng tâm cung kính là được. Tượng Phật cũ Hiện tại, cho dù bạn sửa lại, tặng cho người khác cũng không ai cần. Tượng mới quá nhiều. Phải hiểu đạo lý này. Kinh sách trừ khi là sách cổ, Sách khâu bằng chỉ Đây là sách lưu truyền lại từ mấy chục năm trước, mấy trăm năm trước. Sách này rất trân quý, phải bảo tồn. Vậy thì chúng ta thực sự phải sửa lại. Lúc trang giấy sắp hỏng, chúng ta phải bồi tranh, bồi lại. Bồi một lần ít nhất lại có thể bảo tồn 500 năm. đây là chuyện nên làm nhưng hiện tại sách chúng ta in ấn thông thường thì không cần thiết số lượng lưu hành của chúng quá lớn trước đây trên kinh sách không được viết chữ không được làm dơ kinh sách tại sao vậy sau khi chúng ta đọc xong còn phải lưu truyền cho đời sau Hiện tại điều này đều không cần thiết nữa. Bạn xem, ngay cả những sách cất kỹ trong thư viện hiện nay đều có thể sao chụp. Sao chụp ra, chúng ta có thể viết chữ, viết ký hiệu trên đó cũng không có vấn đề. Bản gốc trả lại cho họ, chúng ta phải hiểu điều này. Xử lý lịch cũ cũng như vậy. Nếu như ảnh Phật in rất tinh xảo, có thể tháo ảnh Phật ở trong lịch ra rồi đóng khung kính cúng dường. Lịch cũ thì không cần nữa. Bạn rất quan hỷ. Nếu họ vẽ rất tầm thường, không muốn cúng dường, vậy thì xử lý như giấy báo bình thường là được. Thứ hai, lúc con làm việc ở công xưởng, từng nhìn thấy đơn vị hai bên AB dứt đi những hàng tiêu dùng vẫn có thể dùng được. Con cảm thấy rất đáng tiếc. Biết rằng mỗi thành phẩm làm ra phải trải qua rất nhiều công đoạn nhất giả mới được. Cho nên con mang cho những người có nhu cầu sử dụng. Con làm như vậy có phải là trộm cắp không? Tốt nhất là bạn nói một tiếng với đương sự hoặc ông chủ của công xưởng nói một tiếng mà họ đồng ý thì bạn không phải là trộm cắp. Bạn nói những thứ mà mọi người đem đi dứt rác vẫn có thể dùng được. Tôi có thể lấy đi, tặng cho những ai có nhu cầu. Cho những người nghèo khổ không? Tôi tin rằng ông chủ của bạn cũng sẽ gật đầu. Vậy thì bạn không phải là trộm cắp. Tất cả làm theo quy trình này, vật đều có chủ, chủ nhân đồng ý là được. Vị này là cư sĩ Hà ở Hồng Kông. Ông ấy nói, Năm ngoái, trong lúc con vô cùng đau lòng, ngẫu nhiên xem được tiết mục tri ân báo ân trên truyền hình cáp. Sư phụ đang hiện thân thuyết pháp. Từ đó trở đi, mỗi ngày đều nghe. Bây giờ mỗi ngày con đều xem đĩa DVD, kinh sách của sư phụ. Phật Pháp đã gột rửa bi thương trong lòng con. Con không còn trống rỗng băn khoăn nữa. Con quay đầu rồi, con đã có chỗ nương tựa. Hy vọng sư phụ giữ gìn sức khỏe, Bởi vì còn có rất nhiều người giống như con Chờ sư phụ xuất hiện Hy vọng họ cũng có thể giống như con vậy Sức khỏe phải giữ gìn Không được tùy tiện chà đạp Nhưng cũng không nên quá mức coi trọng Quá mức coi trọng thì có chướng ngại đối với giảng sanh bạn vẫn không nỡ rời khỏi tấm thân này. Cho nên trong Phật Pháp là hết thảy tùy duyên. Đời sống của chúng ta có quy luật. Ăn uống có tiết chế. Như vậy sẽ không dễ bị bệnh. Nhưng tuổi tác lớn vẫn khó tránh được có vấn đề. Có điều trong tình trạng bình thường, đại khái là sức khỏe của tôi đều tốt hơn người bằng tuổi tôi. Tình trạng tốt hơn rất nhiều. Công việc của chúng tôi rất đơn giản. Mỗi ngày đều là lên lớp giảng kinh. Ngoài những điều này ra, thì tự mình đọc kinh niệm Phật. Trải qua cuộc sống rất có quy luật, rất đơn thuần. Không tranh với người, không cầu nơi đời. Người ta tới tìm tôi thì không có cách nào. Là chuyện vì đại chúng thì tôi nên làm. Qua hai ngày nữa, tôi phải ra ngoài. Đại khái là mất một tháng mới có thể quay về. Lần này đi Pháp, đi Anh, đi Mỹ. Đều là vì thế giới hòa bình. Hiện tại Liên Hiệp Quốc tới tìm tôi. Đặc biệt chúng tôi mở một hội nghị muốn hợp tác cùng nhau, hóa giải xung đột, xúc tiến hòa bình. Đây là chuyện tốt. Vì vậy nên đi một chuyến. Nếu không phải là chuyện rất quan trọng, tôi cũng không muốn dừng giảng kinh. Giảng kinh, đây là nghề chính của tôi. Tôi làm công việc này thì nên chuyên tâm, mỗi ngày đều phải giảng. Cho nên tôi thường nói, mỗi người chúng ta trong cương vị công việc của chính mình, làm tốt công việc của chính mình hợp tác chặt chẽ với các ngành nghề khác, xã hội này sẽ lành mạnh. Xã hội này sẽ tươi đẹp. Bản thân làm tốt cương vị của mình, không can thiệp vào người khác, phải hợp tác với người khác. Vị này là cư sĩ hứa. Vào năm ngoái, năm 2004, ông ấy chính thức tiếp nhận tam quy ngũ giới tại Phật đường Thanh niên Phật giáo. Hiện tại có rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên chia căn phòng thành hai. Trên tủ bốn tầng lắp bàn thờ Phật. Ở giữa cúng tượng Phật Tây Phương Tam Thánh Bên phải là Phật Quán Âm Bên trái là tượng địa tạng dương Phía trước Phật đặt ba cây nến điện Một lư hương điện Phía trước nữa là lư đốt gỗ đàn hương Lư hương nước sạch dùng để chế độ tự động Sáng sớm mỗi ngày cứ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi chiều từ 5 giờ đến 7 giờ, mở máy niệm Phật, đồng thời với các hương, dược, dân dân. Đốt gỗ đàn hương và dân một cây nhang thơm dịu. Trước tiên, niệm tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, hương tán, thích ca mâu ni Phật ba lần. Kệ khai kinh, liên trì hải hội Phật Bồ Tát ba lần. Tụng một quyển kinh Phật thuyết A-di-đà niệm sáu chữ hồng danh, năm ngàn câu. Niệm xong thì niệm kệ hồi hướng. Như vậy, như Pháp không? Có thể. Sinh sống trong đô thị. Hoàn cảnh bị hạn chế. Cho nên, đối với cúng dường Phật về hình thức có thể giảm bớt. Không cần phức tạp như vậy. Chúng ta xem phòng bế quan của Lão Pháp Sư Ấn Quang. Quý vị có cơ hội tới Trung Quốc đại lục du lịch. Có thể tới núi Linh Nham xem thử. Phòng bế quan của Ngài hiện nay mở cửa cho mọi người tới tham quan. Niệm Phật đường trong phòng bế quan của Lão Pháp Sư rất nhỏ. Một mình Ngài dùng Một cái bàn, một tượng Phật Phía sau tượng Phật lão nhân gia Ngài viết một chữ Chết lớn Ngày ngày nghĩ tới chữ này Cúng dường vô cùng đơn giản Một lư hương Một ly nước sạch Những thứ khác đều không có Cho nên một mình tu hành càng đơn giản càng tốt công cụ cúng dường đều là biểu pháp nhất định phải hiểu điều này đốt đèn đèn thì tốt nhất là dùng đèn dầu nến bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng hương bạn dùng đốt bằng điện nến cũng đốt bằng điện đây là hình thức biểu pháp không dễ gì thấy được. Nến bạn càng đốt càng ngắn, đại biểu điều gì? Đốt cháy chính mình, chiếu rọi người khác. Nghĩa là hy sinh cống hiến mà chúng ta nói hiện nay, tôi phải vì người quên mình, là lấy ý này. Đốt ngọn nến này mới có ý nghĩa nâng cao cảnh giác của chính bạn. Ngày hôm nay, tôi phục vụ cho người khác liệu đã tận tâm tận lực liệu có giống như ngọn nến không đèn dầu cũng là đại biểu ý nghĩa này hương đại biểu cho giới định tuệ giới định chân hương ngũ phần pháp thân hương đều là biểu pháp hiểu được ý này lại nhắc nhở chính mình ngày hôm nay chúng ta nhất định phải y giáo phụng hành là lấy ý này Tụng một quyển kinh Di Đà, niệm 5.000 câu Phật hiệu, rất tốt. Đây là điều mà người tại gia học Phật chúng ta không thể không biết. Thứ hai, nước trong trước tượng Phật có phải mỗi ngày đều thay không? Dùng nắp thủy tinh đậy lại, có như Pháp không? phải thay mỗi ngày. Tại sao vậy? Sạch sẽ. Nước là đồ cúng dường quan trọng nhất. Nước đại biểu điều gì? Đại biểu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Bạn xem đề kinh vô lượng thọ, thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm địa thanh tịnh, bình đẳng sẽ khai ngộ. Ly nước này là để bạn xem. Bạn xem nước bằng phẳng, sạch sẽ. Bên trong không có ô nhiễm. Đây là thanh tịnh. Nước là bằng. Bằng đại biểu cho bình đẳng. Nói cho bạn ý nghĩa này. Tâm của bạn phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Tâm của Bồ Tát thanh tịnh, bình đẳng. Tâm của chúng ta phải giống Phật Bồ Tát cho nên, nước không phải là để Phật Bồ Tát uống, là gợi ý cho chúng ta, đều thuộc về dạy học. Thứ ba, một người ở nhà niệm Phật, nhiễu Phật, mặc quần áo bình thường hay phải mặc hải thanh. Lúc tụng kinh hoặc niệm Phật, nếu ho hoặc hát xì thì phải làm sao? thêm nhang hoặc tránh để lư gỗ đàn hương tắt. Có bị coi là phân tâm không? Phải làm như thế nào? Lúc bạn tu công khóa, nhất tâm chuyên chú vào công khóa, những chuyện này bạn không cần quan tâm nhang đốt hết thì không cần đốt thêm nữa bạn sẽ không phân tâm mọi người cùng nhau cộng tu chuyên môn có thầy hương đăng quản chuyện này cho nên đại chúng không phân tâm lúc chỉ có một mình chúng ta sau khi một cây nhang đốt hết có thể không cần đốt thêm sau khi chúng ta tu xong toàn bộ công khóa bạn lại đốt thêm một cây nữa cũng được bạn không đốt cũng được Lúc lư cổ đàn hương bị tắt Cũng không cần để ý tới nó Ngày đêm sáu thời Và công khóa sớm tối Vào thời điểm nào là thích hợp Lúc niệm Phật Làm rơi tràng hạt xuống đất Có phải là bất kính với Phật Niệm Phật tràng hạt rơi xuống đất Đại khái là bạn đã hôn trầm rồi. Hôn trầm thì nên nghỉ ngơi. Không nên miễn cưỡng. Công khóa sớm tối tùy theo sự thuận tiện của cá nhân mình. Không nhất định phải quy định từ mấy giờ tới mấy giờ như trong chùa. Không cần thiết bởi vì công việc của mỗi người chúng ta không giống nhau. Thói quen sinh hoạt thường ngày cũng khác nhau. Nói tóm lại, Phật Pháp là tùy duyên. Phật Pháp luôn hàng thuận chúng ta. Chúng ta mới quan hệ tiếp nhận. Đời sống thường ngày, bản thân chúng ta mấy giờ thức dậy, bạn có thể đặt sau khi thức dậy. Sau khi rửa mặt xong, tu công khóa của bạn. Nếu thời gian dài thì tu nhiều một chút, thời gian ngắn thì tu ít một chút. Nhất định phải phối hợp với cuộc sống của chính mình, phối hợp với gia đình của chính mình. Đừng bởi vì tôi học Phật mà tăng thêm phiền não cho người nhà. Vậy thì sai rồi. Bản thân bạn nói, tôi niệm Phật rất nhiều, thời gian rất dài, Phật nhất định quan hỷ. Phật quan hỷ, cả nhà bạn ghét bạn. Vậy thì sai rồi. Phải cả nhà mình đều quan hỷ mới được. Không được khiến gia đình khởi phiền não. Điều này rất quan trọng. làm thân Phật chảy máu có phải là lợi dụng danh nghĩa của Phật để lừa tiền bạc không? Không phải là ý này. Làm thân Phật chảy máu là có điển cố. Điển cố này là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa muốn hại Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng phước báo của Phật lớn, có thần hộ Pháp bảo hộ, không có khả năng hại Phật nhưng khiến Phật bị thương, chảy chút máu, thì có khả năng. Đây chính là sự tổn thương rất nghiêm trọng. Cho nên làm thân Phật chảy máu là tội ngũ nghịch, bởi vì tâm của họ bất thiện, là đọa địa ngục A Tỳ. Lợi dụng danh nghĩa Phật để lừa người khác. Đây là phá hoại hình ảnh của Phật giáo khiến người khác cảm thấy tín đồ Phật giáo là lừa gạt người. Tín đồ Phật giáo không phải là người tốt. Cá nhân bạn làm việc này, bạn quỷ hoại danh dự của cả đoàn thể. Tội này tương đương với tội phá hòa hợp tăng, cũng là tội đọa địa ngục. Nơi này của chúng ta thật sự quá nhỏ. Tương lai địa ngục biến tướng đồ này làm sao triển lãm cho mọi người xem. Nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai. Câu hỏi tiếp theo. Ông ấy nói 3 năm trước đã quyết định ăn chay. 10 ngày chay và ăn chay có phải là hai chuyện không? Không sai. 10 ngày chay và ăn chay là hai chuyện. Ăn chay là quanh năm rời xa huân, tanh. Huân gọi là ngũ huân. Năm loại này vẫn là rau. Bạn xem chữ huân có bộ thảo ở trên đầu. Ăn thịt gọi là tanh cho nên gọi là huân tanh, rời xa huân tanh. Năm loại này cũng là rau, nhưng tại sao không thể ăn? Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng, nó đều có đạo lý. Ngũ tân là chỉ hành, nén, tỏi, hẹ, hương cừ. Hương cừ là tiếng Ấn Độ. Thời đó Trung Quốc không có, hiện tại Trung Quốc có là hành tây. Hành tây chính là hương cừ. Cho nên tính chất của chúng đều tương đồng. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói với chúng ta, những thứ này ăn vào sẽ kích thích cơ thể, dễ nổi nóng, dễ mất bình tĩnh. Phải hiểu điều này Ăn chính những thứ này sẽ kích thích hormone, dễ kích thích ham muốn tình dục. Phật dạy chúng ta, giới dâm phải nên thiểu dục. Cho nên ăn chính chúng thì có sự kích thích đối với sinh lý của bạn. Ăn sống dễ nổi giận, mất bình tĩnh. Phải biết điều này, những lúc bạn nấu ăn, dùng chúng làm gia vị, số lượng rất ít, không khởi tác dụng, có thể. Khai duyên nhà Phật nói rất có đạo lý. Giống như rượu, giới khai duyên của rượu là nhiều nhất. Rượu là gì? Sai rượu sẽ loạn tánh. Cho nên, đối với thứ này, Phật tuyệt đối nghiêm cấm. Nhưng lúc bị bệnh, trong đông y có rất nhiều thuốc phải dùng rượu làm thuốc dẫn. Có thể dùng. Có thể dùng rượu chung với thuốc. Trong cửa Phật cũng có, người 70 tuổi trở lên, thân thể tương đối suy yếu. Rượu có thể giúp bạn lưu thông máu. Có thể dùng. Lúc tôi còn trẻ mới học Phật, cũng thường tới chùa làm công quả Lão Hòa Thượng trong chùa đối với tôi rất tốt, thường mời tôi ăn cơm cùng ông ấy. Nhưng mà tôi nhìn thấy mỗi bữa cơm ông ấy đều có một ly rượu. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao mỗi bữa Lão Hòa Thượng đều uống một ly rượu? Chúng tôi cũng không dám hỏi. Sau này theo thầy Lý, tôi báo cáo chuyện này với thầy Lý. Thầy Lý nói với tôi, Lão Hòa Thượng 70-80 tuổi rồi, giúp lưu thông máu. Như vậy có thể đây là khai duyên. Tôi mới biết là chuyện làm như vậy. Cho nên chúng ta hiểu được đạo lý này, thì chúng ta mới biết. Nhưng sống trong đoàn thể tốt nhất không nên dùng. Tránh để người khác không biết. Họ lại bàn tán. Sao ông ấy lại ăn ngủ huân, phá giới rồi? Nhưng mà lúc dùng ở trong gia đình mình thì không cần. Lúc dùng trong gia đình nếu bạn ăn chay, món chay mà ngay cả những gia vị này cũng không được bỏ vào, người nhà bạn đều không quan hỷ. Ăn chay có mùi vị gì? Có thể làm gia vị. Số lượng rất ít. Bạn nói như tỏi. Bạn thật sự bảo chúng tôi ăn tỏi, chúng tôi cũng ăn không nổi. Quá cay. Mùi rất cay. Vậy thì không có cách nào. Nhưng người Sơn Đông họ ăn tỏi giống như ăn hạt đậu phộng vậy vậy thì thật sự khởi tác dụng. Giống như uống rượu vậy, phải đủ lượng thì mới sanh ra tác dụng. Món ăn bỏ ngũ huân số lượng rất ít. Lúc làm gia vị số lượng rất ít, không khởi tác dụng. Chín hay sống đều không khởi tác dụng. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này, nhất định phải biết. Bạn mới hiểu được trong phương diện cuộc sống nhưng mà có một số người không hiểu đạo lý sợ họ tạo khẩu nghiệp nên chúng ta tránh đi phải hiểu điều này thật ra mà nói xã hội hiện nay ba bữa của chúng ta đều đang uống thuốc độc thịt lần này tôi tới sơn đông tham quan trại nuôi vịt quy mô rất lớn đều là cho uống thuốc kháng sinh. Trưởng thành rất nhanh. Một con vịt nghe nói mười mấy ngày đã rất lớn rồi, có thể mang đi bán. Vịt quay Bắc Kinh đa phần đều là lấy vịt nuôi ở chỗ này. Lúc tôi tới đó xem, họ cầm một con vịt nhỏ đưa cho tôi đại khái là to bằng lòng bàn tay, rất to rồi. Họ hỏi tôi, tôi nói chắc là nuôi được một tuần rồi. Họ nói không có, hai ngày. Thực sự dọa người. Thức ăn cho chúng đều là hóa học. Bạn nói ăn những thứ này thì con người làm sao không bị bệnh? Uống thuốc độc. Rau thì sao? Rau có thuốc trừ sâu, có phân hóa học. Người trồng rau bản thân họ không ăn. Họ mang đi bán. Rau mà bản thân họ ăn, họ tự trồng một mảnh cho mình ăn. Rau họ bán thì họ không ăn. Cho nên tôi cảm thấy con người hiện nay nói, mưu tài hại mạng, rất đáng sợ. Nhưng ngũ tân, ngũ tân không cần thuốc trừ sâu, cũng không cần phân hóa học. Hành, nén, hẹ đều có mùi vị, côn trùng không ăn những thứ này. Thật ra mà nói, hiện nay thứ an toàn nhất, đảm bảo nhất chính là ngũ tân. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật sanh ra ở hiện tại, tôi tin rằng Ngài cũng không phải là cách nói này. Chúng ta phải hiểu được, phải tìm hiểu. Đặc biệt là hiện tại, bệnh kỳ quái rất nhiều. Tỏi trong ngũ tân có thể kháng khuẩn. Tỏi theo báo cáo của nhà khoa học thì ngoài không tốt cho mắt ra, đối với mỗi bộ phận trên cơ thể đều có chỗ tốt cho nên ăn lượng ít, đừng ăn nhiều. Có lợi ích đối với cơ thể, có thể phòng chống rất nhiều bệnh tật. Câu hỏi tiếp theo. Ông ấy nói xem được đĩa DVD và sách thiện có ý nghĩa giáo dục. Còn nhất định đi khắp nơi, tìm về giới thiệu cho người khác. Như vậy có được coi là làm công quả cho Phật học không? Được rất tốt, Chuyện này rất tốt. Câu hỏi thứ 8. Ngoài giúp đỡ người khác và quyên tặng có ý nghĩa ra, ngay cả một hạt cơm hay tờ giấy phía sau vẫn có thể viết chữ được. Con đều không muốn lãng phí. Keo kiệt như vậy có quá đáng không? Có mâu thuẫn đối với Phật Pháp không? Không có mâu thuẫn, nên làm như vậy. Hiện tại nhất định phải tiết kiệm năng lượng, tài nguyên phải tận dụng phế phẩm, tận dụng triệt để. Đây là chuyện tốt. Thứ chín, ông ấy nói, trong năm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nói dối có khả năng phạm giới. Bởi vì nhất thời nhanh miệng sẽ nói lời thô lỗ. Tiếp đó là lúc khuyên người thì không dám nói tin Phật giáo, sợ họ nói mê tín không chịu nghe. Như vậy có chút không trung thực bạn không cần phải lo lắng về những điều này. Đối với người không tin Phật, khuyên họ ăn chay có lợi ích. Hiện tại khuyên họ ăn chay, bạn khuyên họ từ phương diện vệ sinh. Bạn nói vi khuẩn gây bệnh trong thịt quá nhiều. Bạn thường ăn thứ này sẽ sanh rất nhiều bệnh quái lạ. Bệnh rất kỳ quái. Bạn nói những bệnh này trước giờ chưa từng nghe nói tới. Hiện tại virus nhiều như vậy. Bệnh từ miệng mà vào. Ăn uống không thể không cẩn thận, không thể không thận trọng. Bạn nói dinh dưỡng của cơ thể, ăn chay đã đủ dinh dưỡng rồi. Phải nói cho mọi người biết, tiêu hao năng lượng ăn uống. Năng lượng tiêu hao đích thực là 90% trở lên. Tiêu hao vào vọng niệm trên thực tế dưỡng sinh không cần nhiều như vậy. Đồ ăn rất ít đã đủ có thể duy trì thân tâm khỏe mạnh. Bạn khuyên như vậy thì dễ dàng. Đừng nói nhân quả báo ứng, họ sẽ phản cảm ngay lập tức. Họ sẽ không tiếp nhận. Thân thể khỏe mạnh, ai cũng đều hy vọng thân thể khỏe mạnh sống lâu. Thứ mười Ông ấy nói tính cách của con có phải là ngoan cố hoặc cố chấp không? Điều này tự mình trả lời là được, không cần phải hỏi tôi. Vị này là cư sĩ Triệu ở Hồng Kông. Ông ấy nói, đệ tử và người nhà về cung minh thăm người thân. Sau đó, ở lại trong nhà một vị Pháp sư năm ngày. Con và vị Pháp sư đó cùng một người đồ đệ của ông ấy được sắp xếp ở cùng trong một căn phòng. Mỗi tối khoảng 4 đến 5 giờ bị Pháp sư hút khí. Từ đó về sau, chỗ ngực đau và rất mệt mỏi tinh thần luôn không tập trung đây là nguyên nhân gì chuyện này tôi cũng từng nghe người khác nói qua nhưng mà không nhiều hình như có loại người có thể hút khí của người khác đây không gọi là hút khí gọi là hút dương khí chuyện kỳ quái trên thế gian này rất nhiều đây là nhắc nhở chúng ta chúng ta qua lại với người khác phải rất lưu ý. Phải biết quan sát lời nói, sắc mặt. Có một số người, lúc bạn nhìn, cảm thấy có chút không đúng. Chúng ta kính trọng mà tránh xa họ. Hạn chế ít tiếp cận. Vậy là tốt nhất đồng thời tu dưỡng thân tâm của chính mình rất quan trọng. Nếu tâm địa của bạn thanh tịnh từ bi, những phương pháp của họ không có hiệu quả đối với bạn. Những tà thuật này có hiệu quả đối với chúng ta vẫn là bản thân chúng ta có nhược điểm. Bản thân thực sự có chút đức hạnh, gọi là tà không thể thắng chánh. tâm địa thanh tịnh bình đẳng chân thành cho dù ở nơi nào đều có thể bảo hộ chính mình cũng là an toàn nhất khỏe mạnh nhất bản thân chúng ta không có tà niệm tôi thường nói người học phật nhất định không được có suy nghĩ chiếm lợi của người khác có suy nghĩ như vậy là tâm trộm cắp không có tâm trộm cắp thì tự nhiên sẽ không phạm phải hành vi trộm cắp. Nhất định sẽ không phạm giới trộm cắp. Không được có suy nghĩ tổn hại người khác. Suy nghĩ tổn hại người khác là thuộc về sát sanh. Bạn có tổn hại người khác, không được có suy nghĩ này. Phải thanh trừ từ trong tâm. Chúng ta làm người thanh tịnh chính trực. Đây là cuộc đời hạnh phúc nhất, mỹ mãn nhất. Gặp những chuyện này, bạn xem bản thân bạn hiện tại đau ngực, thường mệt mỏi, niệm quán thế âm Bồ Tát. Cầu Phật Bồ Tát gia trì khôi phục khỏe mạnh của bạn.